ta à, sẽ bị uh, chuẩn bị mắc một dũng lầy nó kêu là lầy văn dũng nhưng không chúng ta phải mở lối đi đi nắng lên rồi đẹp á ngồi bên bờ bên kia ta câu cá không mà bên này nó không câu ha này không có cá đẹp trai quá thì không có cá đây hồ đá lượm chậm lượm chậm đó các bạn giống như trong mà trong chuyện ờ, mà cái gì à, cậu bé ba mắt á cậu bé ba mắt cậu bé mắt ờ, ờ, ai mà cho tám biết rồi biết à, giống ta hả không phải cậu bé ba mắt ở nhật bản Ủa, sao đi được ta đây người ta cắm dù người ta câu cá kìa anh bên này cũng có kìa sao đang đi hướng về các phía Cần Hữu đây là dê này là dê đập chứ không phải là dê núi không? quay qua dê đập cho anh em xem anh dê ăn cỏ dê đập ta kêu là dê đập mà mình thích thì con nào thì mình đập con đó mình ăn luôn ồ trên này có đường về không xong kia chạy như điên vậy không chạy không quá trời luôn anh tại tại dạng lưới á ờ, không ừ ờ. còn ờ, con cá kìa đây đẹp thiệt luôn á như là tại dạng lưới để mình có nên băng qua suối không Ủa băng qua tắt máy cái chịu nha người ta qua đường lẽ mình qua không được anh có muốn uh, rửa chân wow, một tí không wow cái xuống này các bạn xuống nhỏ này các bạn à. nó bị bể gầm máy không ta có <laughs> hai cục đá ngay cái đầu chuối ờ, câu không chạy, chạy đó anh xuống anh bước đi qua cục đá đi <laughs> đó cũng chạy luôn rồi bên mình đang ngồi câu cá cũng quá trời luôn rồi à. để hỏi mấy người đi coi vô đây mình mình, mình chở gia đình mình vô đây business đúng bài luôn á lộc ha nhưng mà phải có cái đường ô tô vô ô tô vô đây business cấm chạy đúng luôn đến thì sẽ có ô tô đi chứ đậu tô ở đây này chắc cũng ô tô đậu vô được chứ nhưng mà phải có cái đường ok à. mình tới gần coi mình nó hỏi ừ, hỏi nó kỹ lắm con cá quá trời luôn giống như hội thi vậy á dữ dạ, lắm Ê, cái này như là cái phao người ta nuôi cá gì vậy nuôi gì á người ta nuôi trai ta không biết đi xuống làm quen đi đi coi cá không cá gì ta câu một rồi xuống đi đi coi bản đồ coi có cái đường nào mà đi lên cái bờ đập đi về cái hồ rộng lắm cái hội câu cá bên kia này. ระดับนหน้ามันไหน้องพี่ดึงเลินตีถัง